Đầu tiên chúng ta đây Đề bài yêu cầu là tìm các giới hạn sau Giới hạn đầu tiên Phần A Giới hạn của hàm số x mũ 3 Trừ đi 5x bình phương Cộng 3x cộng 9 Tất cả chia cho x mũ 4 Trừ đi 8x bình phương Trừ đi 9 Khi x tiến dần tới 3 Ok chưa? Các em viết xong đề rồi Bây giờ chúng ta bắt đầu cùng tìm hướng giải quyết của bài toán này. Thì ở đây này, chúng ta để ý cả tử và mẫu PX và QX đều chứa dạng đa thức, đúng chưa? Vậy thì nó là phân tích tử và mẫu thành nhân tử. Nhân tử ở đây là gì? Các em để ý nhá. X tiến dần tới đầu, x tiến dần tới 3. Vậy nhân tử ở đây chính là x trừ đi 3. Đó. Các em chú ý nhân tử là x trừ đi 3. Vậy thì trên tử chúng ta phân tích thành nhân tử là x 3. Dưới mẫu chúng ta cũng phân tích thành nhân tử x 3. Phân tích xong thì chúng ta giải quyết được bài toán này thôi. Ok chưa? Mà tuy nhiên này, các em nên thay x bằng 3 vào tử và mẫu nha. Nếu như các em thay vào thì nó có dạng 0 trên 0 thì chúng ta mới làm tiếp như vậy. Hiểu chưa? Thay vào thì các em thấy ngay đúng là dạng không trên không rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi giải quyết cái phần A của ví dụ 1. Giới hạn của hàm số x mũ 3 trừ đi 5x bình phương cộng với 3x cộng với 9 chia cho x mũ 4 trừ đi 8x bình phương trừ đi 9 khi x tiến dần tới 3 Bây giờ chúng ta sẽ phân tích như thế nào Nó sẽ là bằng này x trừ 3 nhân với Nhân với cái cụm đằng sau thầy chưa biết Đúng chưa? Dưới mẫu cũng là thế x trừ 3 nhân với cụm đằng sau Khi x tiến dần tới 3 Bây giờ chúng ta đi tìm cụm đằng sau này Thì có hai cái hướng Hướng đầu tiên đó là kem tìm nghiệm của cái phương trình x mũ 3 trừ 5x bình cộng với 3x cộng 9 bằng 0. Nghiệm phương trình này thì đây là phương trình bậc 3 thì kem bấm máy nó sẽ ra được luôn. Đấy chưa? Tương tự đối với bậc 4 này cũng thế. Ở đây là bậc 4 trùng phương vậy kem có thể đặt t bằng x bình phương sau đó chúng ta tìm nghiệm t. Tìm nghiệm t rồi sau đó chúng ta sẽ biến đổi đưa về thành x thôi. Hiểu chưa? Tuy nhiên nếu như bậc 4 đầy đủ các